Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các em đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị chưa? Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi, thế nên nếu như mà chúng mình đã tham gia được vào buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé, được không nào? Các em ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Ngày hôm nay chúng mình có một cái buổi tổng kết cùng với nhau Tổng kết về chiến dịch mà chị em mình đã đi qua cùng với nhau Đó là chiến dịch về nghị luận văn học Ở trong 3 buổi vừa qua và ngày hôm nay là buổi thứ tư Là buổi tổng kết để chúng ta nhìn lại về những vấn đề mà chúng mình vừa cùng với nhau khám phá trong 3 buổi vừa rồi Thế nên nếu như các em đã có mặt ở đây rồi Thì hãy gửi lời chào tới chị nhá Được không nào? Ok chưa nào? Rồi các bạn ơi, đợi chị từ nãy giờ à? Tại bởi vì là cái nick Facebook mà chú Văn học chị hay dùng để phát ấy, nó lại bị chặn phát trực tiếp rồi. <laughs> Nên là phải mượn nick của chị Vân để phát trực tiếp cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Các em ơi, nào, các bạn đã đến với phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay của chị chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Rồi, xin chào, xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt ở đây chưa nhở? Ok, xin chào các em Xin chào à, Đinh Hữu Rồi Xin chào Đinh Hữu Xin chào Minh Tâm, xin chào Hậu Trần Rồi xin chào các bạn nhé Ngày hôm nay là buổi tổng kết buổi số 04 của chúng mình Và chúng mình sẽ cùng với nhau làm một cái đề dựa trên cái phần kiến thức ngữ pháp mà chúng mình đã được trao đổi Ở trong, chúng ta đã được trao đổi trong 3 buổi vừa qua Ok không ạ? Rồi xin chào Khánh Huyền Rồi xin chào à, Ngọc Hân Hello Yến, xin chào em Nào các bạn ơi, vào đi bạn <laughs> Rồi các bạn ơi nào, các em đã các em đã vào xem phần phát trực tiếp được chưa nhở? Hello Lan Anh, xin chào em. <laughs> Hoàng Lan Anh, Nguyễn Lan Anh, xin chào Ánh Dương. Rồi, xin chào em, xin chào các bạn. Rồi, xin chào Phùng Liễu. À, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề mà chị muốn trao đổi cùng với các bạn nhé. Đây là một trong số những cái đề mà chúng ta thấy rằng là à Đợt vừa rồi ấy mà thi vào bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ấy là đây chính là cái bài mà đã ra vào đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm vừa rồi, đúng không ạ? bao giờ hoặc bao giờ khóa cốt bắt đầu em hồi hộp quá tháng 11 khóa cốt của chúng mình sẽ bắt đầu nha được không ạ đây chắc chắn sẽ là khóa học mà giúp cho các bạn có thể vượt qua kỳ thi học kỳ 2 một cách dễ dàng sau đó vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia một cách dễ dàng đối với câu nghị luận văn học đấy được không nào rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu này Đề bài ngày hôm nay chúng mình có đó chính là phân tích khổ thơ thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, qua đó nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Được không ạ? À? Rồi, ok, các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé Trước tiên chúng mình sẽ cùng nhau xác định một chút Bao giờ thì chúng mình cũng sẽ phải xác định những cái vấn đề sau này Vấn đề thứ nhất đó chính là gì nhỉ? À, vấn đề thứ nhất đó chính là về mặt hình thức. Chúng ta có mặt hình thức ở đây là gì nhở? Là bài văn nhé, Được không ạ? Cái tiếp theo chúng ta có về mặt nội dung hay nói cách khác là yêu cầu dạng đề. Thì đây là dạng đề phân tích. Nhưng các bạn có thể thấy này, đây là cái dạng đề phân tích nâng cao hơn một chút Có nghĩa là gì ạ? Bên cạnh cái đối tượng phân tích chính Thì sau đó chúng ta còn phải rút ra một cái vấn đề liên quan nữa Cụ thể ở đây, vấn đề liên quan chính là nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Còn vấn đề chính mà chúng mình đi cùng với nhau đó là phân tích khổ 5, khổ 6, khổ 7, khổ 8, khổ 9 trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái đề mà chị đã nói với các bạn về mặt hình thức như thế này Về mặt yêu cầu, về dạng đề như thế này Và chúng ta thấy rằng là về nội dung thì người ta bắt chúng ta làm rõ hai nội dung Nội dung đầu tiên là đi sâu phân tích để thấy rõ tiếng lòng của Xuân Quỳnh thể hiện trong khổ thơ 5, thơ 6, thơ 7, thơ 8 và thơ 9. Sau đó thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu phụ số 2 cần phải làm rõ, đó là nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Các bạn ơi được không nào? Các bạn có hiểu không ạ? Có hiểu về phần đề bài không ạ? Các bạn có hiểu về phần đề bài chưa nào? Các bạn hiểu về phần đề bài chưa? Rồi nhá, về hình thức là như vậy, về dạng đề là như vậy và yêu cầu về nội dung là như vậy. Nhá, ok chưa? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu xử lý đề bài này. Các bạn thấy rằng là đây là dạng đề phân tích Mà dạng đề phân tích thì chị Hiên đã nói rất rõ với các bạn về cái bố cục rồi Phải không ạ? Chị Hiên đã nói rất rõ với các bạn về bố cục rồi. Bố cục của chúng mình sẽ bao gồm 3 phần, đó là mở bài, đó là thân bài và đó là kết bài các bạn nhé. Mở bài, thân bài và kết bài. Ở trong phần mở bài này chúng mình sẽ lựa chọn cách mở bài gián tiếp để cho phù hợp với dung lượng của bài văn. Và cái phần mở bài gián tiếp ở đây của chúng mình thì sẽ bao gồm phần dẫn dắt cộng với đặt vấn đề đúng không ạ? Các bạn đều nhớ cái này đúng không? Đây là mở bài gián tiếp Và mở bài gián tiếp của chúng mình sẽ bao gồm phần dẫn dắt và phần đặt vấn đề Ok chưa ạ? Xét đến phần thân bài, chúng mình sẽ phải đảm bảo cho chị ba cái luận điểm chính. Luận điểm số 1 là luận điểm về thông tin tác giả tác phẩm vị trí đoạn trích. Đúng không ạ? Thông tin tác giả, tác phẩm thông tin về trích đoạn về cái đối tượng mà chúng mình sẽ làm rõ ở trong bài văn này. Đây là cái luận điểm số 1 nhé. Ok chưa ạ? Đây là luận điểm số 1. Luận điểm số 2 của chúng mình sẽ là đi làm rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đối tượng phân tích các bạn nhé. Của đối tượng phân tích. Ok chưa nào? Đây là luận điểm quan trọng nhất, chiếm nhiều điểm nhất Và nếu như những bạn nào theo dõi cái buổi ngày hôm qua ấy Thì chị đã đưa ra cho các bạn những cái lưu ý rất là rõ ràng để từ những cái lưu ý như thế các bạn có thể hoàn thiện được cái luận điểm số 2 của mình thật là tốt và để lấy được cái số điểm trọn vẹn trong cái câu nghị luận văn học này rồi đúng không ạ? Nhá, hãy lưu ý giúp chị. Và đây chúng ta có luận điểm số 3, luận điểm cuối cùng. Đây sẽ là luận điểm chúng mình khái quát lại giá trị về nội dung và giá trị về nghệ thuật. Ok không ạ? Khái quát lại giá trị về nội dung và giá trị về nghệ thuật. Sau đó các bạn sẽ làm rõ cái yêu cầu phụ. Được không nào? Làm rõ về yêu cầu phụ. Các em nhé. Yêu cầu phụ của chúng mình ở đây đó chính là gì đây? Đó chính là à nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Ok chưa? Đồng ý chưa? Và cuối cùng kết bài thì chúng mình sẽ khái quát lại vấn đề và chúng ta đưa ra cái cảm nhận cá nhân của chúng ta nhá. Đưa ra cảm nhận cá nhân của chúng ta. Ok chưa nào? Các bạn ơi được không ạ? Các bạn ơi được không? Được không nào? Mở bài, thân bài và kết bài Các bạn hiểu về bố cục chưa ạ? Vậy thì chúng mình lưu ý giúp cho chị là Chúng ta cần phải đảm bảo những cái phần nội dung này hay nói cách khác đây chính là cái tấm bản đồ chúng mình sẽ đi và có tấm bản đồ này trong tay rồi thì các bạn sẽ biết được những cái ý mà các bạn cần viết cụ thể sẽ là như thế nào nó sẽ rất rõ ràng cụ thể và đầy đủ ok chưa ạ nếu như các bạn đã hiểu đến đây rồi thì nói ok ạ à, vâng ạ à, đồng ý ạ à. Được không ạ? À? Để cho chị chốt xong cái phần này Và chúng ta bắt đầu xét về một cái bài văn tham khảo ở đây Để xem là cái việc hành văn của chúng mình sẽ như thế nào Cách thức chúng mình viết sẽ ra sao các bạn nhé Được không nào? Các bạn ơi ok chưa? Đồng ý không? Được không ạ? À? Ổn không nhỉ? Có ổn không các em? Nào được không? Chốt chưa? Ok chưa? Rồi Hữu Bình, vâng ạ à. Nào các bạn ơi, được chưa nhỉ? Ok chưa nhỉ? À rồi bây giờ vẫn em chào chị gì nữa Học được nửa bài rồi đây này Thủy Lê này Rồi ok ạ à, Kim Trung đồng ý nhá Nào các bạn khác thì sao Hiền sò được ạ à. Rồi rồi Thiên Ân ok ạ à. <laughs> Rồi Hồng Nguyễn ok ạ à. Rồi ok nhá Vậy nhá chốt lại về cái tiến trình chúng mình làm Từng bước sẽ là như thế Nhá Được không? Rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo ở đây nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo. Trước tiên chúng ta có phần mở bài. Đây là một cái mở bài có thể đối với các em thì nó đặc sắc Nhưng đối với bản thân của chị thì nó là một cái mở bài bình thường Đương nhiên, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nhiều những cái cách mở bài thật là hay nữa nhé Cụ thể chúng mình có được một cái mở bài ở đây, được không ạ? Như sau Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào Tình yêu chính là khúc ca vang đẹp đẽ nhất của trái tim, của tâm hồn. Nếu như ta bắt gặp ồn thô sân rượu là khúc ca tình yêu cháy bỏng mãnh liệt thì giữa những trông tranh của cuộc đời, trái tim ta lại vô tình xô vào tiếng thơ yêu giản dị gần gũi sâu sắc ấm áp vô cùng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Sóng khoác lên mình câu chuyện tình yêu muôn thuở về nỗi nhớ, về sự thủy chung, về những chăn trở và khát vọng vĩnh viễn vĩnh viễn hóa tình yêu. Và lẽ ấy cho chúng ta thấu hiểu hơn về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Điều này được thể hiện rất rõ qua năm khổ thơ cuối bài. Sau đó trích năm khổ thơ ra. Được không ạ? Các bạn ơi được không nào? Đây là một trong những cái cách mà chúng ta đi từ đề tài. Phải không ạ? Đây chính là cách mà chúng mình đi từ đề tài. Thật ra ấy là chúng ta có thể có rất là nhiều cách khác để dẫn vào. Ví dụ nhá, chúng mình có thể đi từ một cái nhận định và nhận định này thì chị mượn luôn cái gì ạ? Tiếng thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ví dụ nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng bộc bạch tiếng lòng của mình qua những vần thơ giản đơn ra qua những vần thơ giản đơn thế, để bạn đọc hiểu được một điều rằng đối với Xuân Quỳnh còn sống là còn cầm bút và viết thơ. Tiếng thơ của chị là một tiếng thơ nồng hậu ấm áp được cất lên từ trái tim người phụ nữ, mang trong mình tình yêu thương dành cho con trẻ và mang trong mình một trái tim xanh dành cho tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc đời. Chấm. Thi phẩm sóng là một trong số những bài thơ tiêu biểu cho tiếng thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ này đã thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua năm khổ thơ cuối bài, trích năm khổ thơ ra. Ok chưa ạ? Các bạn ơi được không nào? Được không? Đó là cách số 2, cực kỳ đơn giản nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả đúng không? Mượn luôn tiếng thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? À? Mượn luôn tiếng thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh Thế xong rồi dẫn vào cái tâm niệm của Xuân Quỳnh Đối với cuộc đời của Xuân Quỳnh ấy Thì còn sống là còn cầm bút và viết thơ Thơ Xuân Quỳnh chính là tính linh của Xuân Quỳnh Đúng không ạ? À? nhá À ok chị cảm ơn Hữu Bình rất nhiều nha Năm nay em thi lại à hay thế nào Mà lại vào xem phần phát trực tiếp này đấy hả Rồi các bạn ơi được không ạ à? Đây là cách số 1 Cách số 2 chị vừa nói với các bạn, các bạn có hiểu không nhở? Tiếp tục xác nhận lại cho chị. Vậy thì đối với cái phần viết mở bài ấy, có một cái lưu ý mà chị muốn trao đổi lại đối với các bạn đó chính là cái phần ý tưởng của chúng mình cho phần mở bài là cực kỳ quan trọng nhé nếu như mà các bạn viết mở bài mà không có ý tưởng ấy thì thường cái bài viết của chúng mình sẽ bị cái trường hợp là đi vào cái khuôn mẫu có sẵn hoặc là nó sẽ không được hay thế nên là khi mà chúng mình có một cái ý tưởng hay rồi thì chúng mình sẽ tập trung vào việc là xử tìm những cái từ ngữ thật là hay để chúng mình có thể viết được cái mở bài ấn tượng dẫn dắt người đọc nhá. Rồi ok. À 27 điểm trượt quân đội năm xem thi lại Cố gắng nhá, cố gắng nhá Bình nhá Chị rất là nể phục những bạn như em Bởi vì chị tin rằng là Phải có lòng kiên trì lắm Và phải có động lực lắm Phải có cái sự quyết tâm lắm Thì mới sẵn sàng cho cái việc thi lại như vậy Và chị tin là em sẽ thành công thôi Cố gắng lên nhá, được không Rồi đấy là cách số 2 Được chưa nào Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cách số 3 này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 những vần thơ được cất lên từ tiếng từ tiếng lòng của nhà thơ Lưu Quang Vũ đã gợi nhớ cho bạn đọc về mối tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Chấm. Trước khi đến với Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh cũng là một người yêu thơ. Thế nhưng tiếng thơ của chị chỉ thực sự nở rộ khi đã trở thành một người vợ, một người mẹ tảo tần. Và tiếng thơ ấy là tiếng thơ viết cho con trẻ, là tiếng thơ viết về tình yêu đôi lứa. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nữ sĩ Xuân Quỳnh để lại ấn tượng trong lòng độc giả là bài thơ sóng. Bài thơ đã thể hiện tiếng lòng của người phụ nữ trong tình yêu và từ đó biểu thị cho vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ được thể hiện rất rõ qua năm khổ thơ cuối bài. Ví dụ là như vậy. Ok chưa nào? Các bạn ơi được không? Được không ạ? Được không nào? Nhá. Bài thơ chị vừa đọc cái bài thơ đầu tiên á của Xuân Quỳnh ấy có tựa đề là Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Còn cái bài thơ mà chị vừa đọc ấy nhá, cái bài thơ mà chị vừa đọc là bài thơ Nhà chật của tác giả Lưu Quang Vũ. Ok chưa nào? Được không ạ? Rồi, xong. Đấy là phần mở bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo, đó chính là phần thân bài nhé. Các bạn thân mến, chị đã nói với các em rồi, ở trong phần thân bài thì chúng mình sẽ phải đảm bảo những cái luận điểm mà chị vừa đề cập đối với các bạn đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng mình sẽ có cái luận điểm số 01 như sau. Chúng ta nhắc lại cùng với nhau nhé. Ở trong luận điểm số 01 này thì các bạn sẽ phải làm rõ giúp cho chị ý thứ nhất. Đó là chúng ta phải đưa ra được thông tin. Đúng không ạ? Về tác giả. Cộng với thông tin về tác phẩm. Được không ạ? À? Cộng với ở đây là thông tin về trích đoạn. Ok chưa nào? Các bạn có thể nhìn thấy nhá, bởi vì là cái ở trong cái đề bài này á ở trong cái đề bài này thì chúng ta không chúng ta không phải là phân tích cả cái bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh mà chúng mình chỉ phân tích cái trích đoạn này thôi. Nên là các bạn cũng có thể dùng một cái câu ngắn gọn để các bạn nêu về vị trí của trích đoạn được không ạ? Còn nếu như mà ở trên đề bài đã biểu thị rõ về vị trí của trích đoạn rồi thì chúng mình sẽ không cần đề cập nữa. Thì cụ thể ở đây là trên cái trên cái đề bài ấy đã cho chúng ta thấy được cái vị trí rất là rõ của những cái đoạn thơ này rồi. Đó là đoạn thơ 5, đoạn thơ 6, đoạn thơ 7, đoạn thơ 8 và đoạn thơ 9 đúng không ạ? Thế thì chúng mình sẽ không cần phải khái quát lại cái phần này nữa nha. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu ở chỗ này Trước tiên là luận điểm số 1 Khái quát về tác giả tác phẩm Các bạn nhé Như thế này ạ Xuân Quỳnh là một trong những người viết thơ tình có sức hấp dẫn nhất trong thơ Việt Nam hiện đại đầu thập kỷ 60. Được không nào? Từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Chị chinh phục trái tim bạn đọc bằng một tiếng nói dung dị, chân thành, giàu trực cảm, vừa lắng sâu vừa trải nghiệm. Tình yêu qua ngòi bút của Xuân Quỳnh in đậm dấu ấn của cái tôi phụ nữ nồng nàn, táo bạo mà vô cùng tha thiết chân thành. Không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người Tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng Và bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Là một trong số những bài thơ tình hay nhất của tác giả được viết vào năm 1967 trong chuyến đi công tác tại vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình, sau được in trong tập Hoa dọc chiến hào xuất bản năm 1968. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt và tình yêu đôi lứa thuần túy chưa phải là đề tài phổ biến trong thơ ca, nhất là tiếng nói của một người, của cái tôi cá nhân đích thực khao khát kiếm tìm bản thân và khẳng định cá tính. Chính vì thế, sóng giống như bông hoa lạ, ngay lập tức có sức sống tự nhiên trong lòng bạn đọc. Được không ạ? Các bạn ơi được không nào? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy nhé Bây giờ chị sẽ phân tích với các bạn một chút xíu và làm rõ với các bạn một chút xíu để các bạn hiểu này. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái phần đầu tiên, phần này. Được không ạ? Đây là cái phần mà tôi đề cập về tác giả đúng không? Đây là phần mà tôi đề cập về tác giả. Ok chưa ạ? Ở trong phần đề cập về tác giả này tôi đã nêu ra những cái ý mà bản thân tôi ấn tượng nhất về Xuân Quỳnh. Đúng không ạ? Tôi đã đưa ra những cái ý mà bản thân tôi ấn tượng nhất về Xuân Quỳnh. Cụ thể ở đây, thứ nhất, Xuân Quỳnh là một trong số những người viết thơ tình có sức hấp dẫn nhất. Được không ạ? Trong những năm 60 của thế kỷ 20. Được không nào? Tiếp tục Tiếng thơ của Xuân Quỳnh dung dị chân thành Lắng sâu trải nghiệm Ý số 2 được không ạ? Và sau đấy nhá, để làm cho cái dẫn dắt của mình hay hơn, đặc sắc hơn, phong phú hơn và khác biệt hơn thì chị đã đưa ra một cái tiếng thơ của Xuân Quỳnh để làm rõ cho cái phần mà chị vừa lập luận ở phía trên, đó là không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Được không ạ? À? Từ cái này được không nào? Từ cái này thì chúng mình sẽ suy được vào là à bài thơ sóng chính là một trong số những cái bài thơ tình thể hiện tiếng thơ đó của Xuân Quỳnh. Có nghĩa là cái phần mà chúng mình lập luận ấy từng bước từng bước nó phải chặt chẽ và liên kết với nhau chứ không phải là ở trên chúng ta đang viết một cái ý trên rời sau đó phía sau chúng ta lại viết một cái ý ở dưới mặt đất thế thì nó song song như thế thì nó sẽ không thể nào có được một cái điểm kết nối được được không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhé. Được không? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nha. Được chưa nào? Rồi, thì ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi mà nói về tác giả xong thì chị đã đề cập đến phần tác phẩm ở đây ạ. Bài thơ được sáng tác vào năm 1967. Nói về hoàn cảnh sáng tác thì cái năm sáng tác chính là cái quan trọng nhất. Chúng mình sẽ lưu ý giúp chị cái này nhé. Được không ạ? Lưu ý giúp chị là năm sáng tác là cái quan trọng nhất Ok chưa? Kể cả là các bạn có nhớ rõ về cái bối cảnh đó đến đâu đi chăng nữa mà cái năm sáng tác của các bạn sai ấy thì vẫn là một cái ấn tượng không tốt. Được chưa ạ? Nên các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về phần này. Được không nào? Nhá, các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về phần này nhá. Rồi, xong phần luận điểm số 01. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái luận điểm số 2 Đó là luận điểm phân tích nha Chị sẽ hướng dẫn các bạn phân tích một cái khổ thơ Trong số 5 khổ thơ này Được không ạ? Nhá, chị sẽ dành cho các bạn một cái khổ thơ Chị sẽ phân tích với các bạn một cái khổ thơ trong năm khổ thơ này Và một trong số những cái khổ thơ vô cùng đặc biệt ở đây đó chính là khổ thơ số 5 Con sóng dưới lòng sâu con sóng trên mặt nước ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức ở đây các bạn có thể thấy này như chị đã nói với các em thì cái việc mà chúng mình cần phải bám vào chủ thể ấy, là cái rất quan trọng thì chúng mình sẽ nhìn thấy ngay được rằng là ở trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh là có hai hình tượng luôn luôn song hành cùng với nhau, đó là hình tượng sóng và hình tượng em đúng không nào? Thì đây là một cái khổ thơ vô cùng vô cùng đặc biệt luôn ấy. Khi mà cả cái hình tượng con sóng và cả cái hình tượng em đều xuất hiện được không ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng thấy nhá Trước tiên này, nhìn vào cái khổ thơ này Các bạn sẽ thấy đây là một cái khổ thơ vô cùng vô cùng đặc biệt Đặc biệt ở cả mặt hình thức nữa đấy Bởi vì nếu như những cái khổ thơ trên chỉ có 4 câu thơ thôi Thì đến khổ thơ này, cái biên độ của đoạn thơ đã được mở rộng từ 4 câu thành 6 câu sẽ có rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao lại có cái sự biến đổi trong biên độ của đoạn thơ như vậy? Có lẽ là bởi vì phải mở rộng biên độ đoạn thơ tới tận 6 câu thì tác giả mới có thể diễn tả được hết cái nỗi nhớ đang cồn cào dâng lên ở trong trái tim của mình. Được không ạ? Mới có thể diễn tả được hết nỗi nhớ đang cồn cào dâng lên ở trong trái tim của mình được không ạ? À? Đây là ý số 1 Là cái ý đầu tiên chúng ta nhìn về cái mặt hình thức trước Như chị đã nói rồi Cái công thức cho cái việc phân tích và cụ thể là phân tích thơ Sẽ là đi từ bao quát đến chi tiết rồi lại bao quát Ok không ạ? À? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhé Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục này Cái lưu ý đầu tiên ngày hôm qua chị nói với các bạn Đó chính là chúng mình sẽ phải chia bố cục Thế thì đối với chúng ta có ở đây nếu như xét ở trong cái đề bài này thì chúng mình có thể chia bố cục thánh một là khổ 5, 2 là khổ 6, 3 là khổ 7, 4 là khổ 8 và cuối cùng là khổ thứ 9. Sẽ có nhiều bạn ghép khổ 8 vào khổ 9 để phân chia bố cục cũng rất hợp lý. Được không ạ? Đấy là xét trên đề bài này Còn nếu như xét ở trong cái khổ thơ này Thì chúng mình sẽ có một cái cách phân chia bố cục như sau Đó là 4, 2 các bạn nhé. Bố cục của chúng mình cho đoạn thơ này sẽ là 4, 2 nhé. Được không nào? Bố cục cho đoạn thơ này sẽ là 4, 2 nha. Được không ạ? Thế thì cái lưu ý tiếp theo, lưu ý số 2 chúng mình có Đó là chúng ta phải có một câu dẫn vào Được không ạ? Và cụ thể ở đây chị cũng đã đưa ra một cái câu dẫn vào cho các bạn như thế này Nỗi nhớ là câu chuyện của tình yêu Dù chúng ta có đang sống ở đâu có là ai và ở thời đại nào đi chăng nữa thì ai cũng mang trong mình những nỗi nhớ những nỗi niềm nhớ nhung trong tình yêu mà thôi viết về nỗi nhớ xuân quỳnh như đang được sống thỏa với trái tim đây là cách thứ nhất cách thứ hai các bạn hoàn toàn có thể viết nó hay hơn một chút như thế này được không ạ tình yêu luôn bắt đầu bằng những rung cảm và tín hiệu đầu tiên của cảm xúc đặc biệt ấy có lẽ chính là nỗi nhớ có ai đó đã từng nói rằng một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ. Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu, bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ. Được không ạ? Các bạn ơi được không nào? Ví dụ là như thế chấm Những vần thơ của Xuân Quỳnh đã chạm tới nơi khắc khoải nhất của trái tim tình yêu Và mang theo một thông điệp Sóng nhớ bờ và em nhớ anh Hai chấm xuống dòng mà ngoặc kép Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Ok chưa ạ? Ví dụ là như thế Cũng sẽ có nhiều bạn tận dụng một cái cách này Chị thấy là cái cách này thì cũng khá là hay Đó là các bạn sẽ tận dụng một cái cách đó chính là các em sẽ khái quát Về bốn cái khổ thơ ở phía trên Được không ạ? Sẽ có nhiều bạn là sẽ khái quát nội dung của bốn khổ thơ phía trên Ok thôi, chúng mình có thể ví dụ như thế này Được không ạ? Nếu như bốn khổ thơ mở đầu cho thi phẩm sóng đã được gì ạ? Thi nhân đã đưa chúng ta đến với những cung bậc khác nhau trong tình yêu, hiểu được quy luật của tình yêu và cũng biết được rằng tình yêu là một trong những khát vọng vĩnh cửu của con người thì đến với khổ thơ thứ năm nhà thơ xuân quỳnh đã dẫn chúng ta đến hành lang của nỗi nhớ niềm thương hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép con sóng dưới lòng sâu con sóng trên mặt nước ô con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức các bạn ơi các bạn có đang thấy là nó đang bị bị uh, như thế nào nhỉ nó đang bị ngược một chút không đợi chị một xíu nhá sao nó lại bị như thế này nhỉ đợi chị một chút để chị quay lại cái cam bởi vì tự nhiên chị thấy là nó bị ngược các bạn có thấy cái cam bị ngược không các bạn có thấy cam bị ngược không đợi chị một chút nhá chị không biết là đang bị làm sao nữa tự nhiên nó lại bị ngược như thế này không hiểu như thế nào để viết cho các em nữa Các em có thấy bị ngược không? Các bạn có thấy bị ngược không ạ? Chị thì đang thấy bị ngược đây. Các bạn có đang thấy bị ngược không? Đợi chị một chút xíu nha. Đợi chị một chút xíu để chị chỉnh nha. Không biết là có chỉnh được không nhưng mà cứ bình tĩnh Thế này các bạn có nhìn được không ạ? Thế này các em có nhìn được thấy không? Bị ngược à? <laughs> như thế này các bạn có có à các bạn nhìn như thế này có bị ngược không? Chị chẳng hiểu nó bị chỉnh kiểu gì nữa và chị không biết là chỉnh như nào luôn. Vẫn bị ngược à? Không hiểu cam <laughs> quay kiểu gì các em ạ Rồi Chị để như cũ rồi Nhưng mà vấn đề là Ở đây chị đang thấy là Rất là khó để nhìn thấy Các bạn có nhìn được không? À chị xoay lại là được rồi ạ Bởi vì chị thấy nó dọc lên ấy ủa bình thường mà ta đợi chị một chút nhá để chị nhìn lại à là như thế này à không hiểu kiểu thế nào tôi buồn quá đi <laughs> Chị xoay dọc giấy ra Ừ, tờ giấy đang bị ngược này Sao thế nhở? Chị không biết nữa Không biết sao bị ngược luôn Được chưa, được chưa Thôi được rồi Tạm thời như thế này Các bạn chị xoay theo góc 90 độ theo chiều vòng tròn lượng giác cái gì đấy thôi được rồi tạm thời như thế này đi các bạn cố gắng xem nhá và chúng mình sẽ tập trung nghe được không ạ bởi vì là sao bởi vì là chị không biết cái cam nó đang bị vấn đề gì mà chị thấy nó ngược nó ngược lắm luôn đấy <laughs> như thế này thì được không như thế này được không các em nó bị ngược lắm luôn ấy tuyệt vời quá chị cái gì mà tuyệt vời <laughs> Không, không phải là do bàn học đâu Mà cái cam này đang có vấn đề Nó bị xoay một phát kiểu gì Chị không biết được nữa Thực tế là bây giờ chị đang xoay dọc Cái tờ này luôn á Như thế này có tạm nhìn thấy được không ạ À vẫn ok đúng không Thôi được rồi Tạm thời thế đi Tập trung nhìn vào cái đoạn thơ này là được nhá Chúng mình tập trung nhìn vào cái đoạn thơ ở đây của chị là được Ok chưa nào Đây con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Rồi các bạn có thể thấy ở đây này, đó chính là gì nhỉ? À, chúng mình có thể nhìn thấy ở đây, đây là cái đoạn thơ mà bao gồm 6 câu thơ. Và như chị đã vừa nói với các bạn hai vấn đề. Vấn đề số 1 là chúng mình chia bố cục thì cụ thể ở đây là chia bố cục chúng mình sẽ có ở đây là gì nhỉ? À, chúng mình sẽ có um, cái bố cục ở đây là 42 và thêm vào đấy chúng ta sẽ có đó chính là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái câu dẫn. Câu dẫn thì chị đã nói với các em là chúng mình có thể dẫn bằng cách là linh hoạt hoặc là chúng mình có thể dẫn bằng cách đó là khái quát lại nội dung của bốn khổ thơ ở phía trên. Được không ạ? Nhá, ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị thì ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi mà chúng ta đã có câu dẫn xong rồi thì chúng mình sẽ có một cái phần như thế này đấy không hiểu kiểu gì luôn cam thế nào thế này thế này thì làm sao mà quay được ta chị đang không hiểu là cam nó là kiểu gì đấy các em ạ rồi <laughs> khổ ghê ấy đây thì bắt đầu chúng mình sẽ cùng với nhau để đợi chị để chỉnh chị chỉnh lại cam này cái kem ạ dở quá chị không biết là nó bị làm sao không hiểu kiểu gì không hiểu cam kiểu gì thế này mà quay ngang quay dọc thế này không phải đâu các em ạ nó bị đơ hay sao đợi chị chút bị ngang là sao nhỉ rồi chị có cách rồi em đợi chị tí chị đã nghĩ ra cách rồi em đợi chị chút nha chị chỉnh lại chứ không các em sẽ không nhìn được đâu vẫn bị vậy chị để bình thường đi chị chị đang cố gắng để bình thường đây là em này <laughs> thôi được rồi tạm thời các em các em vào lại giúp chị nhá bởi vì nếu không có cái phần đấy thì trình bày sẽ không rõ đâu các em vào lại hộ chị nhá các em vào lại vào lại giúp chị nha đây bây giờ mới chuẩn này các em này bây giờ mới chuẩn này các bạn ơi được không ạ? Bây giờ mới chuẩn đấy Vừa rồi là nó bị làm sao ấy Chị cứ quay ngang thì nó lại thành dọc Mà chị quay dọc thì nó lại thành ngang Thế chị không biết kiểu gì Được không? quay ngang thì thành dọc mà quay dọc thì thành ngang bây giờ các em quay trở lại đây với chị được chưa nào các em quay trở lại đây với chị được chưa quay ngang thì thành dọc mà quay dọc thì thành ngang nào quay trở lại nhá chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái bước tiếp theo đó chính là phân tích ok không rồi chúng mình sẽ cùng với nhau đến với bước tiếp theo là phân tích nha Nào các bạn ơi Bây giờ quay trở lại nào <laughs> Quay trở lại Đây bây giờ mới là chuẩn này Vừa nãy là cứ đi tìm mà tận, tận, tận đầu tận đâu ấy Đúng không Bây giờ là chuẩn rồi đây Được rồi nha chị yên tâm chị phát lại thì đương nhiên là được rồi <laughs> <laughs> chị phát lại thì đương nhiên là được rồi vừa nãy các em không biết là chị ở trong cái tình huống chớ trêu như nào đâu chị cứ quay ngang thì nó lại thành dọc mà chị quay dọc thì nó lại thành ngang thế thì chị không hiểu nó cái kiểu gì luôn ấy không hiểu cái cam kiểu gì may qua bây giờ quay trở lại được rồi đây các bạn ơi quay trở lại chưa <laughs> quay trở lại chưa ạ <laughs> rồi ok ok đợi các bạn đấy thêm một phút nữa nha đợi các bạn đấy thêm một phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha Bắt đầu lại nha Ok không? Khổ ghê ấy Rồi nhắc lại một lần nữa nhá Chúng mình vừa đề cập đến hai vấn đề Vấn đề số 1 Là chúng mình chia bố cục Đúng không? Vấn đề số 2 Là chúng mình dùng một cái câu dẫn Và câu dẫn này thì chị đã hướng dẫn cho các bạn Ít nhất là ba cách rồi Đúng không ạ? Cách 1 Cách 2 và cách 3 Cách 3 là một cái cách khá là cơ bản Cũng là một cái cách có lẽ là các bạn thường dùng nhất Đó chính là các bạn thường khái quát Về nội dung của bốn khổ thơ ở ban đầu Sau đó bắt đầu các bạn dẫn vào cái phần khổ thơ số 5 này Đúng chưa ạ? Ok chưa nào? Rồi, đây là hai cái chú ý Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nhé Đây, chúng ta sẽ có Phần phân tích cụ thể như sau này. Bao đời nay ta vẫn biết, sóng là một hiện tượng thiên nhiên xuất hiện khi gió tạo nên những dao động trong nước. Ấy là hiện tượng mang tính vĩnh hằng. Con sóng sẽ luôn tồn tại trên bề mặt hoặc dưới lòng sâu của đại dương bao la và chúng luôn có xu thế hướng vào bờ. Chính định lý muôn thuở ấy nên Xuân Diệu đã có những vần thơ thật âu yếm khi nói về sóng và bờ. Đây chính là phần so sánh văn học đấy. Được không ạ? Đây chính là phần so sánh văn học đấy. Hay cụ thể hơn, đây chính là phần chúng ta tiến hành liên hệ mở rộng từ cách viết này chúng ta có thể nhắc lại thêm một lần nữa Đó chính là phần liên hệ mở rộng này không nhất thiết là phải đặt ở một vị trí nhất định mà bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy hợp lý thì chúng ta đều có thể sử dụng cái phần liên hệ mở rộng để làm cho bài viết của chúng ta trở nên phong phú hơn các em nhé. Được không nào? Ok chưa ạ? Buổi trước chị đã nói rồi nhá. Buổi trước chị đã nói rồi. Đây, chúng ta có tiếp tục. Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật em, hôn em đềm mãi mãi. Xuân Quỳnh cũng mượn câu chuyện về tình yêu muôn đời ấy để bộc bạch trái tim yêu nồng nhiệt của em. Những con sóng đang hăm hở trào dâng và trong cảm nhận của người phụ nữ muôn thuở, đó là con sóng đang nhớ bờ cồn cào Đó cũng là con sóng đang nhớ bờ mà thao thức ngày đêm ảo ạt vỗ vào Như không cần biết đến thời gian Nỗi nhớ ấy đầy ắp cả không gian Dưới lòng sâu và trên mặt nước Khoảng không gian ấy tưởng như căn phòng hạnh phúc Khi nó dẫn đến một liên tưởng ngẫu hứng đầy ý tứ của con sóng Ngày đêm không ngủ được con sóng thao thức cùng nỗi nhớ ngày đêm Nỗi nhớ ấy là nỗi nhớ xa xiết cồn cào với trái tim của người phụ nữ đang yêu thì bấy nhiêu là không đủ, không thỏa. Thế nên Xuân Quỳnh đã phá vỡ quy luật về độ dài của một khổ thơ trong bài. Phải chăng chỉ khi mở rộng biên độ của khổ thơ thì mới diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ thương anh. Được không nào? Ở đây thật ra chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ mở rộng tiếp Bởi vì nếu như mà các bạn đã từng tiếp cận với những vần thơ của Xuân Quỳnh rồi Thì các bạn cũng sẽ biết tới những cái câu thơ mà Xuân Quỳnh từng viết như thế này Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên Con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa Đối với Xuân Quỳnh thì đôi khi chính cái sự mạnh mẽ, chính cái sự táo bạo ở trong việc viết thơ, bất tuân theo cả những cái quy luật của nghề thơ, chính cái điều đó đã tạo nên một cái ý thơ, một cái tiếng thơ rất riêng của Xuân Quỳnh trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Được không ạ? À? Hãy nhớ giúp chị nhá Được không nào? Thật ra là ở đây trong cái cách viết này nó đang hơi bị ngược một chút Các bạn có thể đẩy lên Ví dụ các bạn sẽ đẩy cái biên độ lên trước sau đó các bạn sẽ phân tích về cái nỗi nhớ của sóng nhớ bờ xuống sau được không ạ à? cụ thể ví dụ như sau ở trong khổ thơ thứ năm tác giả đã để gây ấn tượng với bạn đọc về việc bằng việc mở rộng biên độ của đoạn thơ từ 4 câu trở thành 6 câu có lẽ với việc làm này, Xuân Quỳnh muốn thể hiện cho độc giả về những cảm xúc nhớ thương đang cồn cào ở trong lòng mình và chỉ khi mở rộng biên độ của và chỉ khi mở rộng biên độ của đoạn thơ này mới giúp cho nữ thi sĩ có thể diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ thương anh. Chấm. Được không ạ? Xong ý đầu tiên nói về việc mở rộng biên độ, bắt đầu viết tiếp. Được không nào? Hình tượng con sóng được xuất hiện trong khổ thơ thứ năm trong mối tương quan với bờ đó là nỗi nhớ của sóng với bờ và bằng phép nhân hóa ấy tác giả đã thể hiện một nỗi nhớ thương của con sóng dành cho bờ cát trắng với một nỗi dịa à đó là một nỗi nhớ bao trùm cả không gian dưới lòng sâu và trên mặt nước một nỗi nhớ ôm trọn cả thời gian ngày và đêm Giữa khoảng cách xa nhau, giữa khoảng cách nhớ thương ấy, giữa không gian tràn ngập tình yêu thương, nỗi nhớ ấy, Xuân Quỳnh đã khắc tạc nên những vần thơ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc, để người đọc hiểu được một nỗi nhớ cồn cào của con sóng với bờ cát trắng, nhưng thực ra đó là nỗi nhớ tình yêu của em dành cho anh. Chấm. Được không ạ? Ví dụ là như thế nhá. Được không nào? Ví dụ là như thế. Các em nhá Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Sau đó thì không thể ngăn nổi lòng mình Xuân Quỳnh đã trực tiếp tách mình ra khỏi sóng Để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh Đấy là câu dẫn để chúng mình chuyển trong cái phần bố cục ấy. Bởi vì chị vừa nói với các bạn là chúng mình nhất thiết là phải chia bố cục. Và ví dụ với bố cục của cái đoạn thơ này thì chúng mình sẽ lựa chọn bố cục là bốn hai mà, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải có một cái câu dẫn để chuyển từ cái việc phân tích bốn câu trên sang hai câu tiếp theo. Được không nào? Thì câu vừa rồi mà chị hướng dẫn với các bạn chính là cái câu dẫn. Sau khi câu dẫn xong chúng ta trích thơ ra, chúng mình sẽ lại tiếp tục phân tích tiếp nhá. Chúng mình sẽ lại phân tiếp tục phân tích tiếp như sau. Xuân Quỳnh đã thật khéo léo và tinh tế khi sử dụng từ lòng em. Bởi đó là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người. Nơi ẩn chứa tình yêu thương vô bờ. Khi chị nói lòng em nhớ đến anh, sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao lại gọi Xuân Quỳnh bằng chị bởi vì nếu như mà tính về tuổi tác thì có khi là Xuân Quỳnh phải bằng tuổi cụ, bằng tuổi bà của chúng ta. Nhưng mà tại sao lại gọi là gì ạ? À tại sao lại gọi là chị? Thì chúng ta thấy rằng là theo cái lý giải ở đây ấy là chúng mình nhìn nhận trên cái phương diện là gì nhỉ? À chúng mình nhìn nhận trên cái phương diện là Xuân Quỳnh luôn luôn là một hồn thơ trẻ. Và chính vì Xuân Quỳnh luôn luôn là một hồn thơ trẻ Thế nên là à chúng ta có thể hoàn toàn gọi Xuân Quỳnh bằng chị với một cái tiếng gọi rất là gần gũi thân thương như vậy. Ok chưa nào? Phong Phong em chú ý giúp chị này. Đề bài của chúng mình là phân tích 5 khổ thơ chứ không phải là chỉ phân tích khổ thơ thứ năm nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị một điều là gì? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị là cái dung lượng chúng mình cũng cần phải chú ý để chúng ta đảm bảo về mặt thời gian. Chứ không phải là chúng mình viết dàn trải ra thật là dài, thật là dài. Và để rồi ví dụ cái khoảng thời gian chuẩn chúng ta dành cho cái câu nghị luận văn học khoảng 60 đến 70 phút chẳng hạn thì xong 60 phút mới phân tích xong khổ thơ thứ năm thì như vậy là em thất bại rồi. Đúng không ạ? Bởi vì em còn khổ thơ thứ sáu thứ bảy thứ 8, thứ 9 em cần phải phân tích cơ mà. Nhá, lưu ý giúp chị. Được chưa nào? Quay trở lại phân tích hai cái câu thơ này chúng ta có ở đây này. Được không nào? Khi chị nói lòng em nhớ đến anh Có nghĩa là em đang dốc cả tâm can của mình để trao gửi nỗi nhớ thương ấy đến anh Tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình Chấm. Vị ngọt ngào mê đắm của tình yêu lan tỏa trong một câu thơ thật lạ Cả trong mơ còn thức nếu nỗi nhớ bờ của sóng bao trùm chế ngự cả không gian và thời gian Thì nỗi nhớ của em dành cho anh không những bao trùm cả không gian và thời gian Còn xâm chiếm toàn bộ thế giới vô biên của tâm hồn Nỗi nhớ mơ hồ ấy xuất hiện cả trong tiềm thức, cả trong ý thức và ngay cả trong vô thức. Nó hiện hữu trong từng ý nghĩ, trong từng nhịp thở của em. Không chỉ ở trong sóng, cũng có một thi phẩm mang tựa đề Thuyền và Biển. Nỗi nhớ ấy được lặp lại thêm một lần nữa trong nhịp ra xiết cồn cào. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu mong nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ được không ạ? Tuy nhiên, trạng thái cả trong mơ còn thức không chỉ là không chỉ còn là nỗi nhớ, nó dường như là những sự cảm âu lo của một trái tim phụ nữ luôn khát khao tình yêu hạnh phúc nhưng lại có quá nhiều nhưng đã trải qua những bồng bột, những trải nghiệm đắng cay một trái tim từng bầm dập đau đớn về những tổn thương mất mát trong tình yêu nên chị luôn lo lắng lời yêu mỏng mảnh như lời yêu màu mảnh như làn khói ai biết tình anh có đổi thay hay một trái tim luôn xót xa em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn hôm nay yêu mai có thể xa rồi và do vậy, khi người phụ nữ đang yêu mà mang trong mình một nỗi nhớ cả trong mơ còn thức thì thức trong mơ ấy cũng chính là cái thức để trông giữ tình yêu, để tình yêu không tuột khỏi tầm tay phối của mình. Chăn trở, âu lo, bất ổn luôn là nét tâm luôn là nét tâm lý ám ảnh quen thuộc trong hồn thơ của Xuân Quỳnh, cũng chính là nét riêng tạo nên cái mong manh trong tình yêu của chị. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà Xuân Quỳnh được coi là người phụ nữ của muôn thuở, được không ạ? Các bạn ơi, ví dụ là như thế trong cái khổ thơ thứ năm này ví dụ là chúng mình có thể phân tích như thế được không các em ok không ạ các bạn đã có hiểu không các bạn có hiểu không rồi thì hãy lưu ý giúp chị là ở trong 4 buổi vừa qua chị Hiên đã hướng dẫn cho các bạn về cách thiết lập mở bài này cách thiết lập luận điểm 1 này, cách thiết lập luận điểm 2 này, cụ thể là với những cái đề về thơ là chủ yếu, đúng không ạ? Thế thì chắc hẳn rằng các bạn cũng sẽ cần sẽ băn khoăn rằng là vậy thì chị sẽ hướng dẫn bọn em về văn xuôi, về chuyện ngắn, về tùy bút, về ký ở trong khóa học nào thì chúng mình sắp tới vào tháng 11 sẽ có khóa học cốt văn. Đây là khóa học thiết lập bài văn phân tích ấn tượng được không ạ? Và ở trong cái khóa học đấy thì các bạn sẽ được cung cấp những cái kiến thức vô cùng bổ ích về việc làm thế nào để có thể thiết lập một cái bài nghị luận văn học tốt, biết làm thế nào để đưa lý luận văn học vào. Chúng ta sẽ hiểu được bản chất của lý luận văn học và các bạn cũng sẽ biết so sánh liên hệ mở rộng để làm cho bài viết của các bạn phong phú hơn. Và quan trọng nhất là các bạn trước tiên sẽ có một bài văn đúng, một bài văn đủ và một bài văn ấn tượng nữa đấy được không nào? Thế nên chị rất là mong có thể được gặp các bạn ở trong khóa học này nhá. Ok không ạ? Vậy là các em ơi, bốn buổi đồng hành cùng với nhau ở trong chiến dịch, chúng ta cùng với nhau thiết lập một cái bài văn nghị luận văn học phân tích. Đến đây có lẽ là đã dừng lại rồi. Ờ, không có một cái gì xúc động bằng việc là cho chị Hiên được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn bởi vì chính các em là động lực để mỗi buổi tối chị đều lên phát trực tiếp và đều gặp gỡ các bạn trao đổi và chia sẻ với các bạn những cái vấn đề mà chúng mình quan tâm ở trong câu nghị luận văn học Chị rất hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại và gặp gỡ các bạn Và chúng mình hẹn gặp nhau ở trong khóa học cốt văn các bạn nhé được không nào? Còn bây giờ thì cho chị gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và một lát nữa thì ngủ thật ngon các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!